Mình nghĩ tách cái bóng đi FPS nó sẽ cao hơn 10 đến 20 FPS gì đó Hello xin chào tất cả các bạn, bây giờ mình đang thử quay 90 FPS này nó Quay OBS này, chúng ta sẽ full HD các kiểu đúng không Đầu ra chọn à. Đầu ra của mình là chọn à, Đầu quay là cạnh AMD nè Đây số 4 nè Đấy Mình coi à, FPS được bao nhiêu nha Cái gì nó khá kinh khủng mọi người nhìn đồ ạ Mình sẽ để bóng đêm lên cho nó lắc Để bóng đêm cho nó lắc chơi các bạn quay một 1 không fps của mình không được được 120 các bạn nhưng mà nó vẫn mượt các bạn khá là mượt luôn mà chịu con người fps 100 hai mấy nhưng mà cảm giác rất là trơn nha quay một không thì fps của mình khá là thấp nó bị giảm fps khi quay clip các bạn ơi có ai biết cách quay obs kiểu vậy không fps đời 90 à bây giờ mình sẽ thử ra thử dừng video lại kênh này thì Đúng rồi mình là mình dừng đến CPU quay nó rồi FF nó không lên nổi được 90 luôn thiết lập sang cái gì nhỉ cái cái cái ghi hình uh, x ờ, sáu bốn này nè FF không được 50 luôn bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái khác nữa lần này mới ghê nè các bạn lần này mình chơi quay kiểu uh, 265 luôn Đấy. để xem FPS bao nhiêu mình sẽ test thử hết mấy cái này coi coi quay cái nào là nó nét nhất 265 thì FPS được 90 mấy 80 90 có 7 mấy đến 7 mấy cũng 10 Ồ nó cũng có khác gì uh, 264 luôn ta nó không khác gì 264 luôn cái mượt nó vậy thôi nó nhanh gọn lắm nó phát xong ngay à nói chung là quay 1080 mà FF gần 90 mà nó mượt mượt vậy cho là xem đã mắt rồi đúng không các bạn nó rất đã mắt luôn rồi đúng không 80 FF đã mắt không có bóng rồi đấy ừ bây giờ mình mà tắt bóng thì không biết FF bao nhiêu nhỉ đúng rồi mình quên tắt bóng rồi các bạn ơi để bóng đêm cho nó chơi các bạn anh hết rồi <laughs> không cho vào này cái mình đang còn đặt bóng nữa này bóng nó có cái bóng này nên fm nó bị giảm có đúng không mọi người có khi là do cái bóng này nè tí mình tách cái bóng đi có khi bây giờ quay bằng cạch kiểu này là fm nó cũng cao rồi đó không có bóng là fm cao đó mọi người tiếng fm có khi là ổn định 100 trăm á bây giờ đang ổn định cỡ bảy mấy 80 nè đó là có bóng này các bạn nó nét vãi luôn ờ đó thành đó còn đồng ý với mình mà các bạn như xém nữa ăn hết luôn <laughs> tắt cái bóng đi em sẽ nó đưa bao nhiêu các bạn có cái bóng này nhìn tại vì không chú ý quên nãy trước khi vào trận bật cái bật cái này lên mà lại lại không nhớ tắt đi chắc ừ, chơi mượt lắm các bạn nhưng mà sao cái nhờ có cái cảm mà nó, nó kiểu gì nó cũng mượt á cái hết <laughs> đó là đang vô có bóng này các bạn giờ tách cái bóng đi giờ tách cái bóng đi để xem FF là bao nhiêu nha các bạn bây giờ mình sẽ tách cái bóng đi để xem FF vào trận nó sẽ là bao nhiêu mình nghĩ tách cái bóng đi FF nó sẽ cao hơn 10 đến 20 FF gì đó FF ô chỉ tăng được gần 10 FF 90 các bạn 90 đến 100 các bạn thấy có 90 cao trăm không mình mà tách coi màn hình Full HD đi là FF của mình có rơi khoảng 140 đến 200 các bạn nó bị ảo như vậy đấy các bạn nhưng mà nó mượt lắm màn hình hiện tại lên 75 Hz nha Ừ, tắt bóng thì FF lên tới trăm mấy nè bọn này bọn bên kia biết bắn nha bây giờ phải bắn nghiêm túc rồi nào fps cao bắn không lại chịu thua luôn á Mượt quá mượt quá FF 100 Quay màn hình Full HD Quá mượt à, à, à, à, à, à. Tự nhiên ngáo ngáo la vào bấm bụi cỏ không được ta Ngáo ngáo ngáo quá à ôi hai cháu ơi đừng đợi nữa đợi chờ không hạnh phúc đâu ui rồi keo đâu anh keo đó trời ơi Ở đây có tài nguyên Ở đây có tớ nè cậu mà bên năm lao vào kẻ địch này team bên kia biết bắn lao vào bắn thú vị có bụi cỏ nào đó có bao cỏ keo lao thẳng vào luôn Ui, biết mùi cỏ rồi mà không kịp bắn đâu Đục kìa Thằng này chết rồi Kỹ lăng đang hồi Ok, xem người khác chơi là FF cao luôn nè Cái này mà tổ chức Nó kêu, nó kêu, nó kêu, nó kêu Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip nhớ bấm like, subscribe cho mình và đây là một clip gọi là test xem quay 1080 thì chơi được bao nhiêu FPS đấy mà. Hi hi hi hi. Nói chung là mượt.